và vị trí căn biệt thự cách ngã tư ga khoảng 1,7 ờ, km và cách sân bay khoảng 9 km với ờ, diện tích 1.200m2 khuôn viên đất của chúng ta là một khu vườn và một cái hồ sen và hồ bơi rất là rộng rãi và thoáng mát và được chủ gửi bán với giá là 19 tỷ giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói sẽ bớt cho quý anh chị thiện chí với một căn biệt thự mái thái hốc chữ A với diện tích hơn 200m2 và một căn nhà mát, hồ bơi và một cái ao à, nuôi rất là nhiều à, cá. Chúng ta có thể làm chỗ nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần hoặc làm tiệc BBQ ngoài trời thì rất là tuyệt vời. Hoặc là chúng ta mua để ở từ vị trí căn biệt thự chúng ta về tới uh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 8 km hoặc là 25 phút đi xe máy Xung quanh căn biệt thự toàn bộ là mảng xanh, không khí rất là trong lành và yên tĩnh, rất thích hợp để làm nơi nghỉ dưỡng. Với diện tích hơn 1.200m2 và chủ gửi bán với giá là 19 tỷ, giá này chủ nói sẽ bớt cho quý anh chị thiện chí. Có một bậc mí là lô đất của chúng ta cách sông Sài Gòn khoảng 60m và trong tương lai sẽ có một con đường từ trung tâm quận nhất lên tới Củ Chi. Lúc đó căn nhà của chúng ta sẽ lòi toàn bộ ra mặt tiền hết